rồi để mình cho nhạc nhỏ nhạc nhá để anh em có thể nghe thấy mình nói nhá đấy cho nhỏ nhạc đi này đấy xin chào anh em nhá đấy nhìn vào cái bản game này thì chắc là anh em cũng biết đây là một phiên bản game sóc đĩa mới của tác giả Magic Man tức là Magic Man là người phát triển ra game này anh em ạ đấy thì uh, tôi đã nói rất nhiều đến về những phiên bản game sóc đĩa đấy tất cả các phiên bản đều có quy luật cũng như là tôi có thể là cài đặt cho anh em một phần mềm hack để anh em có thể làm con và làm cái được hôm nay tôi giới thiệu cho bạn một cái cách chơi rất là mới Mới nhất mà trên YouTube chưa có, chưa từng được công bố Được chưa? Như các bạn đã biết thì khi một phiên bản thì các bạn có thể là mở ra chẵn, mở ra nẻ được Đây ví dụ tôi có thể mở ra cho anh em tầm 5, 5 tiếng này Để tôi đi nhanh anh em nhé Đấy, mở anh em tầm 5 tiếng chẵn này Các bạn thấy chưa? Đấy sấp tứ tử đen này Đấy tứ tử đen chuyển về sấp đôi này Đấy hai tiếng này Đấy lại là sấp đôi nữa đứng nguyên là sấp đôi này đấy tiếp tục là tiếng số 3 tiếng số 4 này đấy, vẫn là sắp đôi anh em ạ tức là gì tức là các bạn có thể là mở ra chẵn mở ra nẻ theo ý nguyện của người làm cái đấy tương như vậy các bạn cũng có thể là mở ra được là nẻ nha anh em nhé đấy đang chẵn như vậy mà tôi mở ra là là 100 tiếng nẻ được 100 tiếng chuẩn càng 100 đấy anh em đang chơi bản nào có thể chụp ảnh gửi qua zalo cho mình và hôm nay đấy tôi nói cho anh em một cái cách chơi mới thì vừa rồi tôi đã nói đến khi anh em làm cái các bạn có thể là mở ra chẵn mở ra nẻ được đòi hỏi đấy có những cái điểm những cái công tắc để các bạn có thể mở ra chẵn mở ra nè đòi hỏi người làm cái phải thao tác chạm vào những cái điểm đấy thì anh em mới có thể mở ra chẵn mở ra nẻ được nhưng khi trong cái trường hợp nhiều cái sân chơi đấy, anh em nhà con nó tranh nhau mở thì các bạn phải làm sao đấy thì hôm nay tôi giới thiệu cho anh em một cái phần mềm đấy một phần mềm điều khiển kết quả từ xa được chưa đấy có thể là gắn trên một chiếc điện thoại android đấy đây là một chiếc điện thoại a 5 rất là cùi bắp nhá đấy thì các bạn có thể là điều khiển kết quả của máy đang chơi này được đấy đây là một chiếc máy điều khiển này đấy đây có chứa file điều khiển nếu số 1 thì các bạn bấm nút gọi này thì lập tức là là nó sẽ là khiển ra là sẵn còn nếu bấm số 2 bấm nút gọi thì lập tức nó sẽ khiển ra là nẻ anh em ạ đấy cụ thể đây nhá đấy để tôi cho gọn ra để anh em có thể tiện theo dõi này các bạn thấy chưa đấy cứ một bấm nút gọi như này đấy là khiển ra là sẵn mà hai mà bấm nút gọi như này là khiển ra là nẻ đấy khoảng cách có thể là là từ Hà Nội vào Sài Gòn đấy các bạn không phụ thuộc vào khoảng cách các bạn đứng ở đâu các bạn khiển cũng được đấy và thích hợp cho tất cả những anh em mà nhà nhà con mở khi các anh em làm cái mà các bạn muốn khiển ra chẵn khiển ra nẻ đấy mà các bạn một bản hách thông thường ém con tức là mở ra chẵn mở nẻ các bạn không thể nào tác động được thì các bạn nên sử dụng một cái phần mềm điều khiển kết quả như này đấy nó hỗ trợ cho anh em tuyệt đối đấy, kiểm soát được cuộc chơi được chưa ví dụ nhá đây tôi sẽ mở đấy tôi bấm nút một một là gì một tức là khi bấm nút gọi như này thì lập tức nó điều khiển kết quả ở trên chiếc máy chơi này đấy tất cả các phiên bản mình đều có thể làm được cho anh em thì chưa đấy mình mở ra chắc chắn sẽ là chẵn anh em nhá đấy cứ một bấm nút gọi thì là chẵn đấy hai bấm nút gọi thì là nẻ đấy các bạn thấy các bạn hình dung ra chưa đấy tiếp tục này tôi sẽ bấm số 2 này hai và và tôi bấm nút gọi đấy lập tức nó điều khiển kết quả ở đây các bạn đợi từ 2 đến 3 giây được chưa thì lập tức nó điều khiển là mở ra sẽ là nẻ anh em nhá đấy ba trắng được chưa đấy tiếp tục như vậy tôi lại chuyển ra nẻ này đấy bấm số 2 và bấm nút gọi đấy bấm nút gọi và các bạn đợi tầm 2 2 đến 3 giây được chưa thì nó lập tức nó đảo chiều hay nó thay đổi kết quả ở trong cái bát này đấy đây tôi sẽ mở này đấy mở ra là nẻ vẫn giữ nguyên vị là ba trắng thì tất cả các phiên bản game đều có thể làm được tương tự như này đấy, anh em đang chơi bản nào có thể chụp ảnh gửi qua zalo cho mình thì số điện thoại mình ở trên màn hình anh em nhé đấy các bạn gần thì có thể qua trực tiếp mỹ đình hà nội để gặp mình hoặc những anh em ở trong miền Nam thì có thể là qua trực tiếp gần bến xe miền Đông được chưa Đó. những anh em ở xa thì mình có thể là làm game đấy gửi qua Zalo để các bạn tự cài được đấy tiếp tục này bấm số 1 bấm nút gọi này đấy thì lập tức tôi điều đây mình các bạn phải đóng nắp nhá trước khi khiển thì anh em phải đóng nắp đòi hỏi là một người chơi một người làm cái và một người cầm máy khiển từ xa như này phải kết hợp đấy kết hợp ăn ý với nhau được chưa đấy bấm một bấm nút gọi như này thì lập tức có điều khiển ở đây sẽ là chặn anh em ạ đấy mở ra chắc chắn sẽ là chặn anh em nhá đấy tứ tử đen được chưa đấy tiếp tục này tôi lại khiển tôi lại lại lại điều khiển tiếp là ra kết quả là sẵn đấy và lập tức ở đây này đấy các bạn để thời gian ít nhất là từ 2 đến 3 giây được chưa tôi nhấn mạnh điều này anh em nhé đấy mở lên là sẽ là sẵn đấy tứ tử về sấp đôi được chưa đấy tương tự vậy tôi có thể khiển khiển ra nẻ đấy đứng thêm một tiếng tiếng chặn nữa này đấy đứng thêm một tiếng chặn nữa anh em nhé đấy mở ra và các bạn bấm số 1 và các bạn bấm nút ngoại lập tức nó điều khiển kết quả ở trong cái bát này được chưa mở ra sẽ là sẵn đấy sấp đôi nãy là sấp đôi hai vị trắng ở dưới giờ hai vị trắng đảo lên trên được chưa đấy đang đứng cầu đứng cầu 3 thì bốn tiếng chẵn liền đấy các bạn có thể là bẻ sang là là cầu ờ, bẻ sang là, là lẻ được chưa đấy các bạn bằng thao tác ở đây đấy, thao tác là các bạn bấm số 2 và các bạn bấm nút gọi như này tôi quy quy ước của nó là như thế được chưa còn tùy từng phiên bản đấy khi anh em làm thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em một cách chi tiết và cụ thể đấy bấm chẵn bấm nẻ đấy. điều khiển kết quả từ xa điều khiển hai máy theo ý của anh em mở ra 100% là nẻ anh em nhá mở này đợi hai giây là mở là sẽ là nẻ ba trắng được chưa đấy ngoài ra thì trong một phiên bản này thì các bạn có thể là làm con và làm cái được chưa đấy khi các bạn sử dụng file điều khiển này không quan trọng về người mở ai mở cũng được đấy và khi các bạn có thể là không không có một người điều khiển thì anh em có thể là sử dụng một cái cách để các bạn mở ra chẵn mở ra nẻ như thông thường đấy bằng cách đây mở ra chỉ là là là chẵn này thấy chưa đấy mở ra chỉ là chẵn chỉ là ba trắng và sấp hoặc là sấp đôi đấy và thứ hai nữa là khi bạn mở ra nẻ thì chỉ ba đen hoặc ba trắng anh em nhá đấy mở ra nẻ chỉ ba đen hoặc là ba trắng thôi đấy chỉ ba đen hoặc ba trắng đấy tức là các bạn làm cái thì các bạn có thể mở ra sẵn mở ra nè hoặc anh em có thể điều khiển kết quả được trong một phiên bản game này tôi đã tích hợp cả 3 phần ngoài ra thì các bạn có thể dự đoán trước kết quả sẵn lẻ như rất nhiều tôi đã làm những cái clip trước về về về quy luật game sóc đĩa hay còn gọi là công thức game sóc đĩa thì cái công thức này là có thể là làm theo yêu cầu của tất cả anh em được đấy anh em đang chơi bản nào hay cần tư vấn gì thì có thể là alo trực tiếp cho mình để mình tư vấn cho anh em miễn phí nhá đấy clip này thì tôi sẽ tạm dừng tại đây đấy nếu anh em mà quan tâm đến sản phẩm một phiên bản kết quả điều khiển hai máy thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình thì hoặc là anh em có thể kết bạn Zalo và các bạn nhắn tin cho mình nhé đấy xin chào và hẹn gặp tất cả các bạn ở những clip tiếp theo